có lãnh tiền trợ cấp đừng cho trễ làm cho mình sống cho nó tạm ổn không dạ chứ còn ngoài ra không có tham vọng gì nữa dạ mình cũng lớn tuổi rồi giờ là chỉ là sống qua ngày tới đâu hay tới đó hả cô dạ anh chị và các bạn Hôm nay à, Phước sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn à, một hoàn cảnh của một à, bà cụ Năm nay cũng 86 tuổi rồi à, Cụ vẫn là mưu sinh à, bán vé số Và hiện tại là cụ chỉ có một chân thôi Và hoàn cảnh của cụ thì Phước hiện tại là chỉ biết được có bao nhiêu thôi Và bây giờ là Phước đang có mặt tại hẻm 18 khu vực 4 và 2 phường An Nội Đường Sô Viết Nghệ Tỉnh và bây giờ à, Phước cũng chưa biết nhà nữa bây giờ thì mình à, sẽ bắt đầu mình đi tìm nhà của cụ ha để tìm hiểu rõ hơn về à, hoàn cảnh cũng như là cái cuộc sống của cụ nó như thế nào rồi bây giờ mình đi ha coi lại cái uh, thông tin cái mười tám sạc chín sạc mười ba đây 18 sạc chín chắc ở bên đây quá đây mình ờ, phải hỏi nhà thôi chứ mình không biết dạ anh ơi cho em hỏi là ở đây á, nhà của bà cụ tán ờ, bán vé số á, là đâu ta à, 18 sạc 9 sạc 13 à dạ đúng rồi dạ con cảm ơn hả chú à, cái nhà màu trắng hả chị cái nhà trống cái nhà trống à ở đây hả chị rồi em cảm ơn nhiều chị Đây hiện tại thì à, mình đã tới nhà của cụ rồi đó các bạn À cụ đang nằm Dạ con chào cụ Dạ kính chào à, bữa nay mình không có bán sao cụ dạ bằng thằng quá với ít vốn quá dạ không có với số nhiều người ta không mua người ta nói người ta đi chợ nó có nhiều người ta lựa à, là tức là mình hết vốn để bán rồi đó hả cụ dạ còn mà ít quá dạ à, không có đủ giấy số để người ta lựa hả cụ dạ cứ ít quá ta nói ít quá để người ta đi chợ dạ ăn ta lựa có nhiều tặng cầu mai dạ đang ăn cơm hả cụ dạ thưa mua mà ăn chưa xong à, cái này bánh lọt hả cụ dạ thưa bánh lọt à, đây còn một cái ghế dạ. đây hiện tại là cụ ờ, đang ngay giờ ăn trưa luôn nè các bạn cụ ăn bánh lọt mà sao nó nguội luôn rồi nè cụ dạ rồi ở đây là cụ ờ, họ tên là gì cụ dạ trần tính tán trần tính tán cụ sinh à, à, ở đây là cụ ở với ai dạ ban ngày thì cháu mới tới lui nó con mình cô bác có cho mình chia sớt cho nó nấu dạ. có nhiều thì ăn nó ngon lắm dạ. dạ. còn ấy thì ăn miễn là có sống qua ngày cụ cụ là cháu đó là cháu ruột của cụ hay là sao dạ, cụ cháu dâu cháu dâu hả dạ nó là nó công giáo dạ. nhưng mà nó nói công giáo cũng đi thấy cái này mình làm tại chỗ mình dạ. làm thực tế dạ. tốt hơn dạ. dạ còn à, con cái của cụ đâu dạ chưa không có con là hồi xưa giờ là cụ không có gia đình luôn hay là có gia đình rồi mà con cái nó mất hết rồi dạ không có gia đình à, cụ không có gia đình luôn hả dạ chưa không à, là cái chân của cụ ở đây là bị dạ. À, bị uh, do bị gì vậy cụ bị ốc kích nặng trăm sáu à là cũng bị uh, bị đạn hả cụ dạ bị đạn ông nội này bắn ông nội kia dạ bình thường dân mình đã khe giữa đây là cái ờ, chân của cụ hiện tại là cụ chỉ có một chân thôi dạ vậy là cụ mỗi khi di chuyển là cụ di chuyển bằng cái gì đi bằng hai cái ghế hai ghế này hả cụ dạ. là mình bò ra hả dạ rồi không có nạn hả cô? Không có nạn hả cụ? Dù có nạn cũng làm sao mà đi được. Cụ cụ có đi xe lăn không? Tại vì ờ, đi nếu đi xe lăn thì bên con cũng sẽ có một ờ, hiện tại đang có một chiếc xe lăn của một mạnh thường quân á, cũng ờ, muốn gửi thì nếu cơ cụ cần thì con sẽ gửi cụ cái xe lăn. Dạ thưa không cái tay này nói còn cái cẳng này cũng di chuyển thấy nó cũng trở ngại quá. Dạ. Bây giờ nó còn tàn tạ hơn nữa thưa tôi nói cái gì mà không được hợp lệ mấy em cũng nói bả lớn rồi bả nói dạ không sao mà thì mình cứ việc uh, cái cái này là không phải là quay đồ gì hết cái này giống như là cái cuộc trò chuyện giữa uh, con với cụ thôi nói chuyện đồ chơi được cụ cứ như bình thường vậy con là một người là bình thường lại nói chuyện chơi rồi cụ chứ không uh, phải là quay phim đưa lên đại truyền hình rồi này nọ dạ, dạ. không cái uh, mục đích con quay á, là để uh, cho nhiều người à, người ta xem được người ta thấy cái hoàn cảnh của cụ chẳng hạn như à, người ta thấy thương người ta có thể giúp được cái gì đó thì giúp cho cụ chứ con không đảm bảo một trăm phần trăm là người ta sẽ giúp cho cụ dạ. à bởi vậy à, con không hứa dạ, <laughs> dạ. dạ. nhưng mà con sẽ cố gắng hỗ trợ hết mình cho cụ cụ cần thì à, con sẽ à, như ai muốn quan à, muốn quan tâm và muốn tìm hiểu rõ hơn hay tới nhà cụ thì con sẽ dẫn tới dạ ở đây là giờ là hiện tại là cụ ở đây là cái nhà này là nhà của cụ luôn ha sao cụ dạ nhà tình thương năm nay dạ nhà tình thương hả cụ ủa thường là nhà tình thương là đất, đất của mình luôn hay là đất của phường ta đất mình luôn á hả chỉ là người ta trợ giúp thôi ta trợ giúp dạ dạ trợ giúp là mình à, tức là mình không có bán đồ được gì chứ không mình chỉ ở thôi không cụ dạ thưa không bán có có cháu đồ nữa sao mình có qua đời để cũng như là cái kỷ niệm cho con cháu à vậy đó hả cụ dạ đây cụ Trần Tính Tán đây là cái uh, phiếu hội người cao tuổi Việt Nam mừng thọ cho cụ trên này có địa chỉ luôn cụ luôn cụ sinh năm 1933 các bạn đây con đảo ăn vòng con coi thử ha dạ. các em cụ dạ thưa tự nhiên ở đây thì giờ chắc là cụ sống chung với Phật ở đây quá dạ. <laughs> cái nhà, ờ, cái nhà này là chắc ờ, người ta mới sửa rồi hả cụ dạ. con con thấy tôn nó vẫn còn mới quá nè cụ dạ chưa không hôm nào giờ à là vậy đó hả cô tưởng là mới uh, sửa lại chứ thấy toàn còn mới dạ chưa không không có sửa nữa cụ là quê quán là ở đâu vậy cụ tán dạ đây à là mình là người gốc cần thơ luôn dạ ở tại địa chỉ này à là Cha ở đây mẹ sanh ở đó mình ngàn trăm ba mươi ba là lúc cha mẹ sanh là sanh à, ở đây tại đây, tại, đây luôn rồi xong rồi ở tới giờ ở đây luôn dạ ở đó sanh con mù sỏi bên đây dạ rồi à, lúc đó giờ là cụ như nãy con hỏi là cụ không có gia đình và cũng không có con cái gì luôn á hả chỉ có đứa cháu thôi dạ, dạ. cháu dâu cháu dâu hả cụ nó tắm rửa cho à là tức là hàng ngày là cái cháu dâu đó qua tắm rửa cho cụ dạ ban đêm nó phải về với chồng con dạ yeah, đúng rồi ở đây là mình sinh à, hoạt là chắc ờ, cũng phải đi ra ngoài ngoại quá sinh hoạt như vệ sinh đồ này nọ hay là tại chỗ đây luôn dạ tại đây rồi có mình lo gói ghém xe rác tới nó lấy à còn giờ là cụ uh, sống là bán vé số rồi bữa nào mà mình uh, không bán thì mình nằm ở trong đây mình nghỉ ngơi hả cụ Dạ Bán vé số cũng đây chứ không dám ra ngoài vì không có máy trên vô à. Sợ trúng mưa còn bệnh nhiều Dạ Rồi hiện tại cái sức khỏe của cụ á Ngoài à, ngoài bị cái chân này á cụ, cụ còn có bị bệnh gì thêm không? Dạ Ngoài à, cái à, cái chân ra là sức khỏe của cụ á hiện tại là như thế nào ạ? À? Nó cũng bình thường À tức là mình à, sức khỏe trong người mình á thì giống như là chỉ có bệnh lớn tuổi hay lâu lâu này mệt này nọ rồi này không phải không dạ. còn chẳng hạn như không có những cái à, bệnh nào khác nữa dạ không dạ là mình à, chỉ có bán buôn mưu sinh hàng ngày cụ có uống thuốc gì không dạ uống banadol rồi bị bạ à là thuốc nhức đầu rồi hả cụ dạ, dạ. cái này nó nguội trơn rồi rồi cái này là cháo của cụ á mua qua cho cụ hay sao dạ ở đây là ngồi thiếu gì người mình gửi cháo nó cũng phải đi làm à ở đây chắc bà con ở xung quanh đây người ta cũng uh, dạ, mến lắm mến lắm dạ, cái gì cũng được hết trơn dạ tại người ta thấy có một uh, bà cụ một uh, mình nên ở mình nên dạ neo đơn á cái số một ngày là cụ bán cụ kiếm được bao nhiêu uh, lời ta khoảng được 100 ờ, tờ không? 20 lắm, 20 ngàn là quá cỡ Dạ, ngày bán được có 15 20 tờ hả cụ? 15 20 ngàn là À, thì, thì tức là cũng bán được có hai cỡ khoảng 20 tờ, tờ giờ lời có ngàn à Dạ, <laughs> đúng, đúng rồi <laughs> Bởi vì mà chắc cũng vòng vòng trong xóm này người ta mua quá Dạ, trong xóm với ờ, mấy người đi chợ về người ta còn tiền lẻ, người ta mua Dạ Ta thấy mình già tật nguyền mà lo làm ăn không có chảnh mãn người ta thương người ta mua dạ yeah. nếu mà cụ muốn ra ngoài bán vé số là cụ di chuyển sao á đi bằng hai cái ghế ngồi đây chứ không bước tới ở đây bán vé số ở đây luôn á hả dạ, chứ không có đi không có di chuyển ra luôn dạ tôi không không dám quên nữa con hỏi nữa rồi à, hàng tháng ở đây á có à, phường á nó có xuống nó có uh, hỗ trợ cho mình á dạ chưa phường thì không tới uh, một tay tới năm tay á dạ nó phát những bà cô trí rồi này kia dạ rồi mình tới mười tay á dạ có khi trên mười tay mới lãnh lãnh được sáu trăm bảy dạ sáu trăm bảy một tháng hả cô dạ cái này là cái gì cái giống đỏ cậu à, cái này là lãnh tiền phiếu ờ, lãnh tiền trợ cấp hàng tháng dạ à. này phiếu lãnh tiền hàng hàng tháng dạ sổ lãnh tiền trợ cấp phường an cư ăn ăn hội chứ nó ghi đây phường an cư nè cục sao kỳ vậy <laughs> mong ước nó có lãnh tiền trợ cấp đừng cho trễ đừng cho mình sống cho nó tạm dạ chứ còn ngoài ra không có tham vọng gì nữa dạ mình cũng lớn tuổi rồi giờ là chỉ là sống qua ngày tới đâu hay tới đó hả cụ. dạ cảm ơn cụ ha dạ thưa không có chi dạ thôi à, con à, chào cụ con về dạ, dạ. chúc sức khỏe cụ à. dạ chào hai em dạ. tôi nói gì có lỡ lời mấy em cứ nói tại bà lớn tuổi rồi bà lẩm cẩm tha thứ cho dạ <laughs> rồi con về hả cụ dạ, rồi con chào, chào cụ quý vị dạ kính chào kính chào dạ dạ về, kính chào dạ